Kính chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay 15 tháng 2. Trung Quốc tăng dự trữ giá gạo tiếp tục neo cao. Cụ thể là giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức là 9.600 đồng đến 9.700 đồng. Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng. Cám khô 8.650 đồng, tấm 9.600 đồng. Với mặt hàng lúa hiện tại lại OM à, OM 5451 6.400 đồng đến 6.600 đồng, đại thơm 8 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng, nàng hoa chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng. Với các chung loại khác sẽ đi ngang cụ thể OM 18 giá là 6.700 đồng đến 6.800 đồng, nước khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng, nước khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng, lúa Nhật giá 7.800 đồng đến 7.900 đồng, lúa IR504 giá 6.400 đồng đến 6.800 đồng, lúa IR504 khô giá 6.500 nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng Tại chợ lẻ giá cầu thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng Thơm Jasmine 15.000 đồng đến 16.000 đồng Sóc thường 14.000 đồng Nếp lục 14.000 đồng đến 15.000 đồng Gạo nàng nhen 20.000 đồng Gạo thơm thái hạt vàng 18.000 đến 19.000 đồng Gạo hương lai 19.000 đồng Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng Nàng hòa 17.500 đồng Sóc thái 18.000 đồng Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng Gạo nhật 20.000 đồng Cám giá 7.000 đến 8.000 đồng trên kg trên đây là cập nhật bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 15 tháng 2 đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo. Cảm ơn bà con.